chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên tập hợp đối với phần này thì thầy sẽ đưa cho các em cái ví dụ số 1 ví dụ đầu tiên đây ví dụ số 1 của chúng ta như sau phần A là viết các số tự nhiên viết các số tự nhiên đối với ví dụ số 1 phần A viết các số tự nhiên thì các em đã biết ở phổ thông ở tiểu học các em đã biết rồi nha tập hợp các số tự nhiên là các số như nào nhỉ? không này, một này, hai này, ba này, đúng không? Vân vân vân vân, đúng chưa? Vậy thì nó sẽ là không này, một này, hai này, ba này, bốn này. Đúng chưa? Đó. Ở đây là vô hạn, đúng chưa? Tập hợp các số à đây, viết các số tự nhiên chúng ta đã viết được rồi. Đấy là phần A. Phần B là gì? Kể tên các bạn học sinh lớp 10A trường em. Các em, các em tự kể được đúng không? Nhưng các em nhớ là lớp 10A thì rất nhiều học sinh nó khoảng một lớp nó rơi vào 40 đến 45 học sinh hoặc là 50 học sinh. Ví dụ như trường em thì lớp 10A là bao nhiêu học sinh thì các em kể tên ra và các em ở đây là vì nhiều các em chỉ kể một vài thôi. Thầy giả sử nhé thầy giả sử thôi tại vì thầy không không đã học lớp 10 đúng chưa thầy cũng không biết là lớp 10A trường các em thì các bạn sẽ có những tên là gì ở đây thầy chỉ giả sử lấy vài tên thôi ví dụ như bạn tên Hoa này bạn tên Tùng này đúng chưa bạn tên là gì nhỉ Tuấn này tên Mai này rồi tên Anh này đúng chưa khá nhiều đúng không đó thầy chỉ điểm ra vài bạn thôi đấy đấy là phần phần b tương tự phần c là gì viết các số tự nhiên chẵn phần c viết các số tự nhiên chẵn các số tự nhiên chẵn chẵn là số chia cho chia cho hai không hai bốn sáu tám mười mười hai còn nữa không rất nhiều nữa đúng không? Đó là rất nhiều luôn, đó là vô số. Đó và chúng ta cũng thể hiện là dấu ba chấm. Vậy thì qua ví dụ 1 này chúng ta có 3 phần này. Và tất cả các phần này chúng ta thấy này, tất cả những số này và tất cả những cái tên này đều là những tập hợp. Được chưa? Chúng ta có thể gọi đó là tập hợp các số tự nhiên. Tập hợp tất cả các bạn tập hợp tất cả các bạn học sinh lớp 10A trường